khoảng có ờ, chừng à, hai lạng cắn bà con nha ok đầu tiên là các bạn à, đổ cắm gà con ra trong cái thao nào đó cho mình ok bài mồi này để chúng ta câu đơn hoặc hoặc hoặc hoặc là câu lăng xê nha các bạn rất ok nha đây là hai làng cắm gà con chiếc bếp tiếp theo là các bạn bị mình à, một bát cơm nguội nha các bạn đây là đây là cơm nguội các bạn cho bị mình một bát cơm nguội nha các bạn đổ vào đây cho mình luôn đó ok tiếp theo là mồi câu cá D3 đây đây là mồi câu cá D3 nè cái này bịch này để chúng ta thay thế cắm tanh nha các bạn rất ok nha bịch này để chúng ta thay thế cắm tanh để anh ta câu cá rô phi nó hiệu quả nha các bạn ok Okay. Tiếp theo là một hộp sữa chua Vinamilk. Các bạn dùng loại có đường cũng được mà loại không đường cũng được nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng một hộp nha. Để tạo chúng ta độ chua lên men nhanh. Ok. tiếp theo các bạn bày cho mình à, khoảng ở chừng hai lóng tay bơ tường an nha đây là bơ tường an nè khoảng hai lóng tay nha các bạn là ok thôi đó hai lóng tay bơ tường an là ok nè rồi ok thành phần cuối cùng đó chính là trứng gà các bạn chuẩn bị cho mình à, một quả trứng gà như thế này các bạn chỉ việc là lấy cái à, lòng đỏ bên trong ra thôi nhưng mà để mình các bạn tiên bạn chọn cái phần này à, nó à, kết hợp lại với nhau trước cái đã nha các bạn bài này để chúng ta câu sông hồ đập nha các bạn các bạn cho thêm con ngựa này vô cho mình là các bạn con sông nó ok hơn nha nó sẽ không bị rã mồi mồi chúng ta rất là à, cái độ dính rất là cao mà rất là nhạy có lên mùi rất là đặc biệt cá rô phi rất là thích nếu các bạn muốn câu xong bài mồi chúng ta có thể lên được cá cha cá cha hoặc là cá trôi với lại cá chép nhưng mà bài mồi này chúng ta là hiệu quả nhất là cá rô phi các bạn cá rô phi rất là hiệu quả bài mùa này chúng ta nha bài mùa này của chúng ta rất đơn giản hiệu rất là hiệu quả mà còn lại rẻ tiền nữa tất anh em mà các bạn rất cũng ai cũng thích à, rẻ tiền mà hiệu quả phải không các bạn thấy dòng thật đều lên là cho mình là ok nè mồi với lỡ mồi chúng ta mà nó có bị có khô quá thì các bạn cho thêm nước vào cho mình các bạn trộn xong có thể đi câu liền còn hoặc là để khoảng ủ khoảng à, chiều nay các bạn làm xong rồi sáng ngày mai các bạn đem đi câu là ok các bạn cho các bạn bao kéo cá rô phi luôn ok còn về cái phần trứng gà này mình sẽ lấy mỗi cái lòng đỏ bên trong thôi các bạn tốt nhất các bạn dùng hai trứng cho mình là ok nha các bạn nói chừng hai quả hay hạt trứng nha nó không chịu ra nha đấy ra đấy ra rồi, ok ok ok ok đấy các bạn đổ ra trong cái này cho mình luôn là ok nè đấy kệ không trắng nữa không nữa cũng không sao các bạn cũng ok hết các bạn đều lên cho mình bài này dính nước cao cho các bạn câu xong rất là hiệu quả nha các bạn tha hồi các bạn các bạn câu đăng xê luôn bạn câu thoải mái luôn không bị sợ bị thả mồi tại vì cơm nguội chúng ta có độ cái dính rất là cao ta hồi cho các bạn câu ok nha các bạn mình thì không có nhiều thời gian để đi câu mình muốn à, chia sẻ với lại anh em những bài mồi mà mình cảm thấy mình mình à, đã test lên được rất là nhiều cá luôn các loại cá mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cùng xem cùng nhau và tham khảo về bài mồi mới của mình các bạn thứ hai thì nhớ cho mình xin một like và muốn à, theo dõi những bài mồi tiếp theo của mình thì hãy đăng ký kênh và để cùng mình à, trải nghiệm những bài mồi mới kênh mình luôn luôn sáng tạo những bài mồi mới để dành tặng với các bạn các bạn hãy đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ bài mồi này của mình với lại à, tất cả mọi người cùng xem cùng nhau tham khảo về bài mồi mình nha các bạn chúc tất cả các bạn à, vui vẻ khi xem những bài mồi của mình và cảm thấy ok nhất các bạn à, trộn xong rồi á các bạn cầm bằng hửi thử xem mồi chúng ta nó có lên mùi tanh nặng chưa nếu chưa thì các bạn cho thêm vô trong đây là đe đe ba vô trong cái à, phần này cho mình thêm mình các bạn trộn thêm lên cho mình cho nó lên à, mùi tanh nặng nha các bạn ok đó, các bạn cứ trộn đều lên cho mình ok nè bài mồi này chúng ta các bạn tốt nhất các bạn ủ qua khoảng ở chừng một đêm cho mình sau rồi sáng ngày mai khi đi câu các bạn cần lấy à, nước tại điểm câu á ít nước thôi các bạn trộn thêm vô cho mình là ok à nếu các bạn muốn câu nhanh liền thì các bạn à, cho thêm mẻ chua vào cho mình nha sẽ rất ok với lại rô phi với lại cá cha nha các bạn Đấy các bạn thấy mồi chúng ta nó khô quá Các bạn có thể cho thêm nước vào nha đây các bạn bạn cho thêm nước vào cho mình đấy cho nước vào là một tay động sẽ dính lại rất cao các bạn câu lăng sen à, hoặc là câu đơn cho hiệu quả nha các bạn các bạn nên nhớ là mồi của ta rất là dẻo có độ dính rất là cao quăng lăng xê rất là lâu rau tan mồi nha các bạn mà hiệu quả lại cao có mùi tanh chua hăng rất là mạnh thích hợp cho chúng ta câu cá rô phi hoặc là cá cha bài nhà nhà nhất là rô phi với lại cá cha các bạn các bạn em xem bạn và tham khảo nha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 nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại